đây cũng nhẹ nhẹ này Mời các bạn chúng ta đến thăm một vườn nhãn vô cùng xinh đẹp à, mà trong hàng chục năm nay vẫn sai hoa đậu quả khi dùng phân bón Silic Tân Phát của chúng tôi và mời các bạn đến với vườn nhãn của nhà bạn Nguyễn Văn Thắng ở thôn Hoàng Vân xã Song Vân huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đã cho mùa nhãn bội thu trong năm 2022 như thế này nay thì anh em mình là cũng chỉ là nhà vườn để trao đổi thôi không phải dạy đâu vâng, vâng, vâng. nên anh em phải thông cảm thì thì vâng, vâng, mỗi người một kinh nghiệm mà thì bác cứ chia sẻ với nhau thực tế ở trong cái gói này mình không thể dùng hết áp dụng hết cái công năng của nó được bởi vì nó rất binh biến không không không tả được cái cái cái chức năng của nó bởi vì thực ra để mà chống nắng chống sương muối của ông ờ, kia này ông kia nó mịt mù ờ, như thế này ấy, là mình đã phun rồi Đấy. thì đến hôm nay là nó sẽ như thế nào thì ở trên cây nó không bị cương nữa sau này vâng. không bị cương quả cái cương quả là không có bán được là cái thứ nhất cái thứ hai là chuẩn bị cơn bão là những cái rất quan trọng là cơn bão xong mình phun ngay bởi vì khi mà mình không phun cái này để chống lại một cái lớp màng bảo vệ cho nó thì sau cơn bão kể cả lúa kể cả cái gì cũng bị chứ chả phải riêng độc cây hoa quả tức là khi phun cái này thì nó tạo đúng rồi, đúng rồi. màng sinh nó, học nó nó giữ lại nó một giữ lại đấy cái, cái chức năng của nó mạnh như thế thế nếu mà mình bây giờ mà có xương muối về bây giờ cực sớm mình đi phun oxit đồng chuẩn bị thu rồi không được đúng rồi đúng rồi nhưng mà lại dùng cái quả lại ngọt hơn rất nhiều mà nó không có bị bị, bị đen đen quả <coughs> đấy là em nói về cái chức năng của cái này và cũng còn nhiều nữa mà mình chưa phát hiện ra thế nên em cũng hôm nay cũng muốn giao lưu với lại các anh chị nhà vườn với lại các anh em là đã đến đây ờ, thưởng thức <laughs> cái nhà cây nhà lá vườn thế mà là ờ, giao lưu trao đổi nhiều cái những cái mà em chưa có ờ, <laughs> thế còn thì cái này về cái lợi hại nhất về cái ở cái trường hợp này tại sao cái cây ờ, nhãn cao sản và các loại cây cao sản như mỹ thái các loại tại sao lại không được thu bởi vì nói là ban chiều đến cái mặt trời nó to nó đỏ như thế kia mà mình không thu thì tất nhiên là vài hôm nữa có gió tây mà có gió tây hay là cái độ nóng 40 40 độ mà phơi trên cây kia thì nghe chơi không phơi được đâu đến mình còn không chịu được chứ còn cái cái cái quả cái làm sao chịu được nhưng Đúng. chính cái này nó lại bảo vệ cho không bị đen không bị cương nhưng mà mình phải phun sớm kể cả nhìn thấy mặt trời như vậy mà mình đi phun cả tối luôn ừ đấy đề nghị em thắng nói rõ là khi mặt trời nó như thế nào nó to nó đỏ ở ừ, to cái vùng, như cái mông phải không ừ, ừ, đỏ rực lên ở vùng tây á gần tối gần lạnh rồi á nó to ấy đấy là những cái tức là báo hiệu là chuẩn bị là bão hoặc là sương muối đấy hả mưa đấy cái bão thì là mình phải phun trước không thì sau bão thì cũng hỏng hết đúng rồi không không bị cái nọ thì cũng nổ không, ví dụ như nhãn này sẽ bị nổ đúng mà nó dù đúng đấy là sau bão ví dụ như vừa rồi như cơn bão cũng chỉ cần báo bão thôi chứ ờ, bão đến mình cũng chỉ bao qua thôi nhưng mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều kể cả nên ờ, lúa kể cả cây hoa màu nào cũng vậy đều bị hết nếu không sử dụng cái tai hại nó ở chỗ cái năng suất nó cũng lại mất ở chỗ đấy đấy là những cái chỉ có cái này thôi là là giải quyết còn cái kia nó hỗ trợ để làm dễ đằng dễ thì nó thì nhanh thì để <laughs> bật lọc thì tại sao để lại cần cái này bởi vì cái này á là em bảo tại sao lại cần phải bón ngay trước sớm hơn 20 ngày để thu để lấy cái lọc đông đấy cắt xong quả này rồi ra lớp lọc này là cái lớp lọc kia đây cái lớp lọc kia lọc kia này vâng bấm ngay bấm ngay à, bấm luôn tức là không lấy cái lồng đấy không phải không lấy mà mình bấm một phần ba bấm một phần ba lọc đi ừ. vâng để lấy cái lớp lọc thứ hai thì mới có quả nhiều mới quả ngon à. chứ còn cái lớp kia là nó sẽ vượt cả à. cái rồi, cánh vượt cánh đấy nó vượt là quả lần sau nó không có ngon đấy à. nhưng mà mình bấm luôn bấm luôn những cái lọc này là bấm luôn đây nghĩa bác nói rõ là đây ừ, cái lọc có khoảng bao nhiêu cm kia cứ thế kia được cứ nghĩa là cứ bấm bấm luôn. vâng cái gì đó lọc nào có khoảng 20 đến 30 cm là là bấm luôn vâng có nghĩa là mình ra lấy thêm ba nhánh nữa à. lấy thêm bốn nhánh nữa à. vâng. chứ à. không phải là lấy độc cái cái cái kia cành vươn kia à. tức là sau khi mà cái lọc nó ra khoảng 2 đến 30 cm thì mình đấy là, bấm ngọn đi để là mình nó ra ờ, để ra ba bốn ra đợt đợt đợt khác nữa và lứa lộc đấy mới là lứa lộc cho quả nhãn ờ. đấy các bác lưu ý nhé vâng. vâng. Cái này bác ra phải bác phải chỉ luôn vào những cái cành nào cần rồi, rồi. cành nào không cần bón. Rồi rồi rồi mời đồng mời mời ông Thắng ra ra, ra cây luôn đi. Để em nói nốt này. Ừ. Tí nữa nhé. Khi vâng. bấm xong á để mình lấy lọc lọc đông á phun luôn. Xem có bật được mọc bật bật lọc không? Không. Bật lọc tiếp ấy em ơi thằng em nói rõ là pha tỷ lệ bao nhiêu phun để cho bà con nắm được vâng. cái này đó nếu mà mình làm lọc đông ấy, chỉ cần phun phun à, ướt che cho người ta đi vâng. ờ, phun ướt đẫm trên cây thân lá với tỷ lệ nói là 60 đến 80 ly nước một cái cứ, cứ 100 lít cũng được nhưng mà miễn làm sao cái cái, cái ướt này được ướt đều có nghĩa là ướt đều ừ, đi đúng rồi đúng rồi tức là khoảng một nửa vâng. khi thùng phi cũng được cũng được cũng nửa nghĩa là 8 lít mà đúng rồi thì mình sẽ phun làm sao ướt cả thân cả cả thân cả lá cả lá vâng, vâng, cả tóm lại là phun ướt hết có nghĩa là cứ tăng thêm một tí nước chả vấn đề gì mà lợi hại của nó là nó nó có cái chất gì mà <laughs> em không tả được rồi rồi rồi cái này phải hỏi hỏi hỏi hỏi giám đốc của phun cái nước dính này nước trong à. veo vâng nước trong quý ông mà phun cái là hiệu quả cái à? Chí, vâng. dính vào lá luôn đấy Vâng Có nghĩa là nắng thoải mái, không muốn vâng, đấy Vâng, để em bổ sung cái câu này trả lời cho bà con nhé Đây đấy cái thành phần trong này là đừng đừng cầm đây không có che mất vào kia đấy là mình thấy mà đây. chất mà nước rất trong vâng. Quỳnh Quỳnh Quỳnh Quỳnh vâng ờ, thưa các bác ờ, ở bà con ăn phú mỹ đức ờ, hà nội là vâng. khi mà phun cái túi 300 g này vào thì nó tạo ra một cái màng sinh học màng sinh học nó bao bọc Đấy, cái mầm này để nó làm gì để nó làm cho cái mầm này phát triển mập hơn mập hơn sau đó già hóa nhanh già hóa nhanh để cho cái mầm già hóa nhanh và nó khỏe cái mầm cũng như là làm cho cái lá nó khỏe lá nó khỏe lá thì nó dày to cứng bóng và khỏe lá nó bóng như trắng và nó mỡ thì cái khỏe lá cái khỏe mầm này nó kháng được cái sương mai rất là tốt nó kháng được cái sương vâng. mai sương muối và nó hạn chế được những cái bệnh như là mắt cua trên lá hoặc là uh, hoặc là những cái cháy mép lá nó gọi là sương mai đấy đấy thì cái phân này này nó tạo ra một cái màng sinh học và nó là một chất bám dính khi nó khi vào lá nó bám dính vào lá và nó bảo vệ cái lá này để cho cái lá này dày hơn to hơn cứng hơn bóng hơn khỏe hơn cho nên là um, các bác nhìn ở trên nhà vườn của em thắng đây là không rất ít cái, cái biểu hiện sâu bệnh của nó rất ít và em thắng là người mà khởi nghiệp từ lúc mà từ lúc em thắng làm từ lúc công ty là mới khởi nghiệp tức là công ty về đây tập huấn sau là <laughs> em thực sự là em không đi tập huấn em ngồi ở nhà nhưng mà cái chương trình tập huấn của chúng tôi là phát trên loa truyền thanh của cả thôn thì em ở nhà mới nghe thấy nói rằng nghe công ty nói rằng là dùng cái phân này là nó không bị vàng lá thế em mới ra em nói rằng là công ty có khẳng định có cam kết không có cam kết là hết vàng đá không à, thì chúng tôi sẽ mua mà tôi sẽ mua vài tạ tôi mua hết cái xe hàng này cô luôn thế thì em thắng có nói một câu là nếu mà không khỏi bằng lá mà mua vân mà không khỏi là em sẽ trừ công ty thì chúng tôi cam kết là à, nếu mà khỏi à, nhất định sẽ khỏi và khỏi rồi thì em phải đồng cho công ty thế sau đấy em thắng về dùng về dùng thì sau một năm thì em có điện lại nói là chị ơi chị à, có lên thăm vườn nhãn không vườn nhãn của em đây này thì lúc đầu tôi cũng không nhớ là em thắng này em nào thực sự là tôi nhớ bởi vì là khách hàng mua phân và thế thì giờ em quay cho chị cái vườn nhãn xem vườn thay em vâng. thắng quay lên mà tôi bất ngờ tôi bất ngờ vì nhãn nó quá sai nó vâng. sai rũ nó chát một đợt này tôi bảo trời ơi đẹp quá như thế này đấy thì em thắng có thể nói từ cái buổi đầu là em cây nó bị như nào ạ từ buổi đầu ngày xưa chưa dùng phân xịt thì cây nó bị tình trạng nào ạ đây là chuyện có thật 100% em, các bạn nhé ờ, và mời các bạn có thể đến vườn tham quan ờ, ờ, anh các chị này này thực ra là em trồng được năm thứ nhất năm thứ hai nhãn này em đã đắp bụ lên rồi à. em rồng trên cái bụ này à. là nó đã tốt rồi thế nhưng mà em lại gánh phân mỗi một uh, gánh cái nước phân hầm bioga ấy. rồi, rồi, rồi, rồi, em cho mà em tưới nó mới ngủ sạch nó ngủ có nghĩa là nó bị nó, nó ngày ngày ngày thì củ cứ teo hết cả lá đi ngày nó héo em phải nói rõ nhiều người không hiểu em nói rõ đi không, có, có biết mà nó có một một cái cái mầm nào đâu mà héo cây nhưng non mà nó cứ ngủ nó cứ yếu ra vào mà non yếu nó còn chết luôn không không chết nhưng mà nó cứ ngủ hết năm này đến năm khác nó trả được lớp lòng à vâng, vâng thế thì mất ngủ mất gần một năm thì ờ, cũng vào cái dịp ờ, tí nữa của của của cái thời gian về cuối năm này thì vâng. mới gặp thì tân là phổ biến được là chữa được cái bệnh vàng lá héo rũ ngủ quên ngủ ngày ấy vâng. Vâng. thì em mới ở nhà em nghe như thế là em đi các công ty em cũng hội thảo nhưng mà chỉ gọi là lấy cái lọ thuốc thôi về tưới thôi của nước của Không phải chế đâu. Của công ty họ công ty kia thôi Nhưng mà về nó không có khỏi thế nhưng mà cái này là dùng đấy vừa bón vừa phun thì đúng 21 ngày ra lọc 21 ngày ra lọc đúng 21 ngày là vâng. thấy cô lọc nhí rồi à. vâng. thế là tăng cường làm tiếp thì sang năm lại quá tốt bởi vì sợ sợ không thành thế nên mình làm dụng nó làm dụng cái phân này nên nó lại tốt quá lại hai bố con lại phải đi chặt cây để chống nó sai quá nó vừa sai <laughs> mà nó vừa nó nó vừa vừa nở thân cây ra mà ừ, cái độ lá của nó dày thế nên cái sau này mới sau này á mới không chống được bởi vì mình làm dụng phân bón nó nó nó nhiều quá nó nó tăng cường quá thế là vâng. đây là phải xẻ cái rãnh này để lấy cái đất đỏ bởi vì ở đây đất đất nó nâu á vâng. nên nó nó chỉ chỉ có 20 phân màu thôi thế là để lấy đất đỏ để chèn cái gốc này đấy là em ờ, vẫn ờ, nếu các bác tí mà đi thăm là những cái rãnh đấy thì em lấy cái đất đỏ em không chở được à, bởi vì cái phân silic này em bón là nó hơi làm dùng một chút à. thế nên dùng là bao nhiêu bao nhiêu cân trên một gốc ạ em bón làm 4 lần vâng. thế nên nó mỗi em bón ít mỗi lần trước ờ, là em bón là là ít thôi có mấy lạng thôi à. thế nhưng mà ấy, những cái cây to bây giờ em lại bón khác này à thì bây giờ nó em cũng bây giờ cũng đang chương trình là bón 4 lần à. Đấy. nhưng mà bây giờ chú nói lại về cái chỗ mình làm thì mình bón thế nào để bà con bốn lần thì mỗi lần là bao nhiêu mà tổng số nó vào bao nhiêu trước là sợ để cứu cây đã vâng. thì bón 8 lạng một gốc mà lạng. cái cây nó bé à. à. <laughs> thế lại bón tiếp ừ, thấy nó có lọc rồi lại bón tiếp hơi nặng tay ừ thế là nó thành nhiều lần gần nhau ạ à. Vâng. vâng. Tóm lại là không hợp lệ. 4832 bằng 3 trên 2 một chút. Thế, thế thì nó nhưng mà nó quá thừa mất có nghĩa là đấy, mình không đấy, tính cái đấy bởi vì nó nhiều cành vượt, Đúng rồi. Thế là cái lúc đấy là cây của nhà mình nó to rồi, cũng mấy mấy chuỗi à, mới được có uh, bắt đầu sang năm thứ ba thì nó bị cái trường hợp này. À. Bắt đầu bị sang năm thứ ba, bởi năm thứ hai nó đã to rồi. Vâng. Thế năm thứ ba là bắt đầu đã có quả rồi, nhưng à. mà chỉ độ nó không không có nó không không không phát triển thôi mà đấy bởi vì mình tưới một gốc này á là tưới một gánh của cái thùng sơn kia à. vâng. là cái nước hầm yoga nó mới quá tải quá tải nó mới bị băng lá và sau khi băng lá thì nó bị ờ, bị ngấm rất lâu ấy vâng. chắc là nó bị kiểu ngộ độc đấy ngộ độc đấy à. thế nhưng mà cái này này hóa giải được dễ nếu mà các bác mà cứ nếu cứ ờ, như này miễn làm sao lấp được qua đất nhé lấp được một cái đất mỏng thôi à, rồi. Vâng. nếu các bác cứ lấp chung quanh ở cái vành tán này ờ, thu gọn vào đủ một ít thôi mấy chục phân hay một mét chẳng hạn như cây to này là thu vào một mét à. xong các bác lấp sơ sơ đất mà các bác lót cái bao ở trên rồi, sau bác lật lên xem nó là cái gì ôi giời ơi như cước luôn có nghĩa là nó như là, là nó cái dê nó đan dê, ôi, dê, dê, dê, của nó, nó, đan trắng nó, nó, nó cả một cái màng luôn vâng đấy, đấy các bác để đấy là chứng tỏ là dễ phát triển mạnh khi vâng. dùng tích này vâng có nghĩa là nó ở dưới cái bao này vâng. các bác lần lên nó ra nhiều dễ tôm có nhiều dễ tôm thì nó mới lại quả nó mới đẹp vâng, vâng nhiều dễ tôm mình lấy thức ăn tốt vâng đấy là những cái trường hợp mà mà để giao lưu với các bác còn nếu ăn mà ví dụ như cây sung này á mà muốn có quả cái cây bé bằng nào em làm được ra quả bởi vì nó là ở cái này nó ở cái phân xí này nếu không có thì chỉ được một lớp quả lớp sau không có đâu kể cả cây sung bảo là à, dạ. sung nhà tôi không quả không phải đâu có đấy nhưng mà hết này làm được ra quả đấy làm chính quả. nó là làm dễ này nhờ nhờ cái bộ dễ tốt đấy kêu bộ vâng. dễ tốt vâng đấy là anh em mình giao lưu vâng. như thế vâng. chứ còn thì uh, em thì em cũng ờ, cũng trả dịch vụ phân bón vâng. nhưng mà chỉ là trong đây là những nhà vườn với nhau làm trao đổi kinh nghiệm với nhau chia sẻ vâng. thôi chia sẻ cùng nhau học hỏi em có thể vâng. học các bác vâng. thế mới lại cái gì em làm được thì em biết rồi biết cả là ờ, ờ, biết cái thời tiết sắp tới bài làm nữa đấy vâng. đấy là những cái trường hợp là mình biết trước để mà mình lấy cái này mình, lấy cái này mình xử lý này vâng. Vâng. Thế thì các bác cũng nếu hơn mà bác các bác mà dùng cái oxy đồng hay cái chống nắng có phải là 40 000 một bình không? Đúng, 45 000 một bình à, đấy. đấy à. Chứ không nhẹ đâu ấy Nhưng cái này một bình bác cái này được 3 bình. 3 bình mỗi bình 18 lít. Nếu ăn mà phun mà lấy lọc kia phun ướt đẫm hơn nó còn được bốn bình ấy bốn năm bình cũng được các bác nhé vâng phun nước đẫm phun lấy độc đông nghe bây giờ em chuẩn bị ờ, là, là, làm cái lọc đông này vâng. là em phải xử lý đây là em vừa ông vừa rồi là là em vừa phun vẫn còn ờ, thừa đây đây đây em em cho đây em xịt lan này. Vâng. À, nó ở trong cái chai này. Thế là bây giờ chú thì tôi hỏi là bây giờ lấy lộc đông xong là bây giờ, bây giờ xong là mới bắt đầu là lấy lục rồi để ra quả vâng đúng rồi sang sang năm nó không còn cảnh vượt nữa quả ờ, nó vâng, chùm nó vâng, khác wow. Vâng, mà nó không ờ, không bị bị ờ, bị bị, bị bị treo quả trên này mà nó vít à, hết xuống ừ, cành nó dẻo chứ còn nếu anh mà bác mà mà để cành vượt ấy thì cành nó cứng hai cái cành đấy nó không được thu tóm lại là đến giờ à. này là là là, là còn 10 hôm nữa thu nhưng mà không được thu đâu à. đấy là hệ cao sản mà hệ cao sản thì nó bây giờ toàn bộ cao sản thì giai loại gì cũng cao sản vâng. chứ không phải là riêng một nhà bây giờ thì em đề nghị là mình ra vườn vâng. xem thực tế và vâng. mình sẽ phân tích cái tình hình là cái cành mầm vâng. mầm, nào cần phải xử lý cần luôn cả ấy đi Trời, kéo đi em xong kéo đi có nghĩa là có chỉ bấm để cho nó ra ba cái nữa tóm lại làm như nào để giúp lộc đông này em nói nhiều nhà là một trường hợp là là là quả năm nay nhá xong nó muộn quá rồi có nghĩa là ra mùa đông không có lộc nữa vâng. tóm lại là không có lộc thứ hai nữa đúng rồi thế, thế nếu vẫn mà lộc thứ hai thì, thì đúng vào tháng 11 một thế thì chị buồn vậy thì để, bây dạ, sai to đều giúp cho vụ nhãn năm nay ờ, được bội thu và nhãn sang năm vẫn bội thu thì à, bí quyết à, của ông là gì ông có thể chia sẻ với bà con đi ạ mình đã chủ đề mình đã nói trong cái rồi nhưng ra đây mình ạ à, chia, sẻ thực tế. chia sẻ thực tế vâng à, đi chào anh em chào tất cả mọi người nhé vâng. bây giờ thì nếu à, cái nhãn mà 991.2 cái nhãn đường phèn đấy là hệ nhãn muộn để lấy lộc đông là rất khó thế nên nói à, nói là phổ biến cho tất cả các anh em là nếu mà mình bây giờ chuẩn bị thu này thì mình nên bón hỗ trợ cho nó trước 20 ngày xong mới thu nhé Bón ờ, như nào? Bón ờ, đầu trâu mới phân silic. Silic ờ, đối Có nghĩa là cây. cái vâng. cây này bây giờ mình chỉ bón hỗ trợ lần thứ 4 là ừ. chỉ có 5 lạng thôi. 5 lạng trên một, gốc thôi. Vâng. Thế còn đầu trâu là bón tăng hơn một chút là 3 lạng. 3 lạng. Đấy là Và... để lấy cái quả này để để tới đây thu này. Vâng. Thu thu xong này Vâng. Đấy. Đây, mua tăng thêm đồ ngọt không đây, hay là vâng. thế nào? Vâng. Đây, cái việc bón này thì các bác cứ thưởng thức ạ. Vâng. Để lấy cái lọc đông nó ra sớm hơn để mình phun ờ, làm cỏ xong cắt đi làm cỏ xong để nó ra nhanh hơn cái mình không hỗ trợ thì ra được một lớp lọc thì mình lại lên được 20 phân rồi mình bấm cái ngọn đi để lấy cái lọc nhanh lớp thứ hai Ừ. À, lấy tức là lấy hai đàn lọc. Đấy lấy hai lấy hai đàn lọc chứ không phải lấy một đàn lọc các bạn. vào tháng 11. Vâng. Mà không sợ lo là không thôi. Ờ, không có, có hoa quả đúng không? Đấy là nói vào tháng 11 mà bật lọc mà mình không áp dụng á là nó không có quả. Làm thế nào cũng không có. À đến tháng 11 là bật lọc. Không có, bật lọc là không có. Thế à. nên mình mới xác định là ở cái chỗ là mình phải hỗ trợ nó trước chuẩn bị thu này tức là lọc à, lọc thu đấy hả đấy thì mình ừ. mới có cái lọc thu sang năm mới có quả đây ạ ừ. đấy là là là là một cái kỹ thuật rất nhỏ đây thế còn ấy. về để mình à, hạt bé tí mình là chăm với dày mức độ rất lớn nên phải dùng dày này, vỏ mỏng tang này đây vẫn dày này cùi trong này dây thép này là mình phải nên nhớ kỹ là mùng 4 tháng 10 là mình phải đi vay ừ. À. À, phải vành. Ngọt lắm. Tuyệt vời. Ừ, mùng 4 tháng Ngọt 10 sắc có là ừ. có lọc hay không có lọc không cần biết. À. Đến mùng 4 tháng 10 là phải vay vay vay vay làm hai có nghĩa là mình làm sao đến tận gỗ nhá. À. Đến tận gỗ luôn. Đấy. Chứ còn độc Tức là hãm nó đấy, đấy là hãm đấy hả? Đấy là cắt à. nước. Ờ, cắt, cắt à, nước, gọi là hãm đấy. Ừ. Đấy đây là đây là mình chỉ làm sơ cái vòng sắt nó không được hai vâng, vòng vâng, và đưa cái vòng sắt này là đưa dây thép mới khói nó nhiễm trùng vâng. Dạ. đấy bưởi thép cũ này là nhiễm trùng này bỏ này tưởng là mình phải lấy dao vanh mình vanh lấy cưa hoai vanh tận gỗ cho em vâng, thế xong đưa cái này nếu mà mình làm cái kia được nhưng mà làm cái bằng à, thép này thì nó tiện nếu mà vâng. mình tiện nhanh hơn mà nương tay với nó là sau này sẽ không có quả đâu dạ. đấy vâng. mình vanh rồi nhá Tận tần gỗ rồi á tần mà đưa dây thép này vào vẫn còn chưa chắc à. thế nên phải làm rất cẩn thận đến cái dây thép này vào gỗ à. à. Đấy. chứ không phải là lấy cái lưỡi cưa mà thì tôi ngoái khái <laughs> sau nó có quả không có đâu vâng. <laughs> bởi Đấy. vì mình bón quá lớn cái tốc độ bón quá lớn vâng. bón nhiều quá nếu bón Đấy. ít thì thì, thì, thì hãm ít đúng không nếu cây nó không ờ, nếu nó mà không... cây nó không chịu được ấy, thì chả cần hãm nó cũng có quả ờ được à. rồi bởi cây nó muốn nó đã không không chịu được rồi mà có quả thì cũng lại không được thu vâng. bởi vì nó là hệ ờ. cao sản ờ. đấy các bác về về về, hiểu được là cái cái cái cái cao sản nó làm khó và nó dễ thì rất dễ độc cơ ban bây giờ độc có tưới rồi thế là xong vâng. chả cần làm gì vâng. thế là để mình lấy cái lớp độc lộc thứ hai của mùa đông này Vâng. chứ không phải là không quả phải là là một chuyện thôi nhất, đây cũng nghĩa là hỗ trợ quả là một chuyện nhưng là chính thức là bón bây giờ hỗ trợ quả là một chuyện bón tại còn lấy cái lớp độc đông của cái hỗ trợ Tức, tức là bón vào thời điểm này nó sẽ hỗ trợ cho rằng được hai hai cái tốt thứ nhất là, là cho quả ấy, là nó sẽ ngon hơn đúng không? Ngon vâng, Thì tất nhiên là mình hỗ Thứ hai là là là nó chuẩn bị để cho khi mà mình thu hoạch quả xong một cái là xử lý về cái đạn lọc nó tốt hơn đúng không đúng rồi Đấy. mình sẽ chủ động hơn về cái lớp mình làm lọc vâng. vì phun đây này phun phun ướt hết thì lọc nó sẽ bật ngay mà vâng. cái này nhanh lắm cái cái xịt vâng. lọc ờ, lọc nó nhanh lắm vâng ờ, thưa ông thắng là bà con vẫn đang muốn hỏi một câu là lọc ở tầm nào thì bấm ngọn và bấm như thế nào mông ra đây mông ra đây để chúng ta uh, tìm một cái lộc ở trên cái cây nhãn mà đang um, cho hàng tạo quả như này bây giờ thì ờ, giao lưu mấy anh em này này bây giờ đây, cái đây, đây, lộc mình làm cỏ rồi đấy gì đây, đây, đây, không đây đây à? đây đây đây đây cái lộc mình làm thu hoạch xong mình làm cỏ sạch sẽ đây vâng. phun thuốc vào để phun không phải phun thuốc mà phun phân silic tân phát Bắc Giang đúng không? dioxit này vâng, vâng, mang đây là nó sẽ có một lọc ngay một lớp lọc như thế này và mình sẽ bấm đây, đây. mình sẽ bấm đây từ từ nhé bấm từ từ này bấm từ từ đây, đây các bạn nhé à, đây để cho bà sao? con nhìn thấy xem cái lọc nó dài bao nhiêu ừ, thắng bỏ tay ra thắng bỏ tay đây cái lọc này nó dài khoảng độ chừng độ khoảng độ 15 phân thì mình đây, mình 15 phân các bà bà con nhé vâng. đấy, đây, đây thế mình phải bấm cái ngọn đi đấy, à, để cho nó ra ba cái này này ba bốn cái này để nó sớm hơn nữa mình không bấm thì ờ, nó tự nhiên thì nó còn dài thêm à. nhưng mà mình bấm cái này rồi thì thế là, cái này nó lại ra, ra thêm lớp lọc nữa để sớm khỏi vào lọc đông vâng à nó không vào và... lọc đông đúng không đấy tức là mình hỗ trợ để cho cho ra lọc nhanh đây đây đây siêu như đây ví dụ như cành này có nghĩa là mình mình ờ, lấy sớm hơn một lớp một lớp lọc nữa để nó vào đông sang năm nó mới nhiều quả và quả nó ngon bởi vì vâng. nó có ba nhánh vâng, chứ không phải là cành vượt vâng. ta bấm cái này bấm đi đấy lần sau cái lọc này nó sẽ tốt hơn vâng. cái lần đầu thì nó chỉ thì được thế này thôi đúng rồi <laughs> chứ còn lần sau thì nó sẽ vâng. tốt hơn vâng. mà nếu không bấm á lần sau vẫn cái ngọn này nó lại thành cành vươn cành à. chân này không có quả thành cành vượt thì cành vượt là không có quả cho nên là những cành đây là bí quyết những cành yếu vâng. nó vẫn yếu những cành vượt nó vẫn vượt đây mình mình mình mình cho đấy, cái cành này đi. Đấy, đấy là ở vâng, cái chỗ đây. cái chỗ là một cái kỹ thuật rất nhỏ để sang năm có quả. Vâng. Còn nếu mà đây là mình cắt ở ờ. từ từ, từ bấm từ từ thôi. Mình bấm ở đây á. Vâng. Là nó sẽ được ba cái nhánh nữa. Ba nhánh nữa. Là ba vâng, cái chùm đấy. Vâng. vâng. Là vâng, ba cái cành đấy sau này nó là, sẽ nó là ba cái chùm đấy. Ba chùm luôn. Ừ. Nó sẽ ra ba chùm luôn. Nhưng nếu như ta không cắt cái cành này. Thế chừng một chùm cái mầm này thì có một không chùm. có chụp nào nó, nó có một chùm nhưng có mà nó nó thẳng ờ, đứng nó không cành, nó, nó trở thành cành vượt đây thành ừ. cành vượt nó cành có vượt. quả nhưng mà không thu nó được một chùm nhưng mà chùm nó sẽ không đẹp nó không đẹp vâng. đúng không đấy. vâng đấy là những cái những cái mà mình rất rất bé nhưng mà mình rất phải nhỏ chịu khó, nhưng mà mình phải mình phải chịu khó đi ừ. bấm vâng. để lấy cái lớp độc đông vâng. vậy thì... chứ còn tất nhiên là hỗ trợ bằng bằng phân phu này bằng bằng cái phân tưới thì mình đã hỗ trợ của gần được còn 20 ngày thu nữa mình đã hỗ trợ nó rồi ừ. đấy Thế hỗ trợ cái này rồi hỗ trợ đấy là cho quả ngọt hay là hỗ trợ có nghĩa là mình mà... chủ yếu lấy cái lộc đông còn quả quả ngọt bây giờ ấy, là nó ngọt rồi thì nó, đã đã thế này rồi vâng. à. Vâng. cứ thế nó chỉ thêm à. được bây mình cứ thưởng thức đi các bác vâng, ờ, thử vặt cái lộc lớp sau là ăn mời các bác thưởng thức ờ, ờ, để so với cái nhãn nhà mình như thế nào Vâng. Đây là vừa rồi là sáng vừa mưa to rào xong đấy. Vừa mưa, mưa xong. xong. À. Ở đây xin hỏi các bác các anh chị em có tên lứt không ạ? Đấy. Không, không nứt. Hả? Bác nói to đi. Không nứt. Chúng ta có thấy nứt không? Không, không nứt. À, à, tình trạng ờ, sâu bệnh ở đây thế nào ạ? Các bác nhìn lá đó thế nào? Đây. Đây đây. Sâu bệnh thì không có. Đây đây. Đây đây. Chú cầm chùm cho nó. Đấy, vâng. Phải không? Cầm hẳn cắt một chùm to đi. Cầm. Đây đây các bác ơi. Đây. À, và là mời bạn bạn gì nhỉ? Mình tập trung ra đây để mình phân tích tình hình nhé. Nhá. À, thưa các bác là các bác nhìn cái chùm chẵn này thì thấy đánh giá quả thế nào ạ? đều quả thế nào đều mà đều, mã bóng đều, đẹp nhỉ đều, đều đẹp, đẹp. Ừ, nếu dùng phân đường thì có được đều này không ạ bác quay đây không không không rồi, rồi, rồi. Vâng. ở đây ở đây là các bác ạ chỉ so sánh cái này ví dụ như ở các bác chưa dùng thì, ờ, so, thì các bác so sánh giữa cái nhãn của nhà mình với cái nhãn này mà trông nó có đều và đẹp đấy, ờ, chứ không phải quả thưa quả nó bóng vâng. quay gần về đây để chụp một ờ, cắt một cành ở trên cây xuống thì thưa các bác là ở đây là mình tận mắt chứng kiến nếu mà vâng, nghe công ty vâng. nói thì bảo là công ty nói xạo Vâng. Nhưng mà đây mình trực tiếp uh, vào ờ, tận vườn đấy, tại vườn. vườn. Vâng. Thăm một uh, vâng. bạn này là lão lông làm vườn. Nhưng mà vâng. về kinh nghiệm thì có thể là <laughs> về kinh nghiệm còn về nhãn là rất là cả... có kỹ thuật đấy. Vâng, hơn hơn cả những cái kỹ sư nông nghiệp đấy. Và thưa các bác là dùng phân Sinic để để chốt lại một câu là vâng. dùng phân Sinic tạo quả đồng đều. Tạo quả đồng đều, 100 quả như một. Mã đẹp. Em thắng tí em cắt vâng. chị mua 10 cân để biếu nhá mã đẹp này mã các bác thấy có có đẹp không ạ mã đẹp đấy. rất là khôn quả nhãn và vâng đề nghị à, mọi người vâng, các bạn ăn, đi để thưởng thức độ ngọt ạ bóc bóc một quả gì xem rất là ngọt vâng rất ngọt ạ vâng. à, về cái độ đường thì uh, theo ngọt. Vâng, ngọt ngọt hơn so với nhãn của mình không ạ có vâng và đêm nay nó vừa mưa nữa. À, khi mà trên cây nó đeo hàng tạ quả như thế này thì các bác thấy rằng có bị gãy không ạ có bị gãy canh không không Đấy, chứng tỏ rằng dùng phân silic nó làm dẻo canh các bác nhé vâng. nó làm dẻo canh cho nên là nó không bị gãy canh trong khi cây sai như những cái chùm kia kìa ăn à, chùm nó, nó phải giòn ngọt. cân vâng, giòn, nhưng mà nó không cái cái cái, cái vâng. cùi nó giòn vâng, nó, cùi nó giòn à, ăn giòn à. vâng. Vâng. nó không bị lát đúng không à. sau đây mình sẽ chuyển sang một cây nữa chuyển sang một vài cây nữa để ờ, các bác có thể đặt câu hỏi cho chủ vườn trả lời cái nào chủ vườn không trả lời được thì chúng tôi sẽ trả lời thay chủ vườn um, xin mời các bác à, sang cây khác nhau xin mời các bác sang cây khác nhé có làm cái à, dùng cái phân chilic này thì nó làm dẻo dẻo cành cành nó rất dài mà nó xuống như thế trên đấy nó rất là nhiều quả mà nó lại không bị gãy quả dài quả sai không bị xé quả đồng đều nhá cái lượng nó ấy mà chùm rất đều hả quả chùm đều quả đều cành bé tí mà nó lại dẻo mà nó lại nó không bị gãy là sai mà nó sai như này đây Đấy, xoài sai như thế mà này quả đồng đều các bác nhỉ? Quả quá đồng đều. 100 quả như một nhỉ? Tuyệt vời luôn này. Sáng đẹp. Sáng đẹp luôn. Vâng. Và đây chủ vườn mặc dù sai như này nhưng không phải chống ạ. Vâng, đấy, phơi nắng lên nhưng mà nó vẫn đẹp nói. Hướng này là hướng phơi nắng. Vâng, đấy. Vâng, nhưng mà không đẹp. Vâng. Không mà có có rám nắng gì đâu, vẫn đẹp, mẫu mã vẫn đẹp. Vâng. Và các bạn ơi, ngày hôm nay ngày uh, dương lịch là ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 và ngày âm lịch là ngày bằng giá được chỗ cùng 26 ngày 26 27 ờ, hôm nay là là, ờ, là ngày mùng uh, mùng 5 là ngày mùng mùng 5 hay mùng 6 đấy mùng 6 mùng 6 mùng 6 tháng 8 mùng 6 tháng 8 mùng 6 tháng 8 2022 và trên vườn nhãn của ông Thắng ở thôn um, Hoàng Vân Hoàng Vân, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã dùng phân Xinic của chúng tôi là trong khoảng à, gần khoảng độ 7 à, năm tức gần gần gần chục năm qua gần chục năm qua đã à, và năm nào cũng đều sai như này ạ các bác ạ vâng, năm nào cũng đều tuyệt vời như này đấy các bác có thể mà nó sai và nó đây nó dẻo cành nó không bị gãy đấy tập trung mà nó đẹp quá đều quả nói là chất lượng quá tuyệt vời luôn giờ dạ, để xem nếu các bạn muốn đến thăm vườn nhãn này thì à, liên hệ với với số điện thoại nào ạ bạn thắng nói đi đi vừa vừa đi vừa nói nếu các bạn muốn đến thăm cái vườn nhãn à, xinh đẹp và sai chữ quả này thì liên hệ với số điện thoại này đến à, giao lưu mỹ nhà vườn Nguyễn Văn Thắng ở Hoàng Vân, Song Vân, Tân Yên, Bắc Giang thì điện với số điện thoại là 037 354 1240 nhé. Vâng. Ở ờ, à, địa chỉ ạ. Đây là ở địa chỉ ở đây là thôn ờ, Hoàng, Hoàng Vân, Vân, xã Song Vân. Song Vân, Tân Yên, Bắc vâng. Giang. Và nếu như các bạn các bạn muốn ờ, Đấy, cho các bạn đây. Nhãn đẹp chưa? Nếu các bạn muốn thắc mắc về phân bón Silica Bắc Giang thì nếu liên hệ với với Mỹ Thạnh Tân.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 em em làm quà thôi chứ, chứ cưới ừ. xin à, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin chào và hẹn gặp lại